nhắm mắt lại đi để đường nó vô mắt đó à được rồi không nó mất ở chỗ đây rồi Hả, anh hai làm gì đó hả <laughs> hai làm gì đây coi ẩm ra coi anh hai làm gì cái ẩm ôi sao ẩm ra anh hai làm gì à, anh hai làm gì anh hai anh hai pin à, em yêu nè em yêu nè dữ ừ. không đi coi hai nắp mà ra giống cho cô sáu ẩm mình thường đâu chịu đâu đó đó rồi bữa nay là 14 tháng 12 2021 yeah miêu dĩ miêu nè anh đi làm gì biên anh thấy biên nói chị nghe là chị bứt tóc nha à, mới nghỉ người ta nha người ta chớm mà nè kìa mẹ xuống kìa Ủa khóc hả? <laughs> Mới khóc Ủa sao cười rồi Trời ơi đẹp chữ gì ta Sao cười rồi What? What Quay mới gửi mà mẹ con mới gửi 18 video nãy giờ à, Con để con gửi là nãy giờ con quay chụp hình đó mình lên chưa? Cho con sáu một miếng đi Con sáu một miếng ra đâu bằng cái bên kia nữa Con mà con dán cái con hả? Hả? Miêu ngồi miêu dán hả? Ê, té, té, té. Trời trời, trời. Cái bấm không? Đây kiểu Miêu miêu cho cô sáu thêm một tấm nữa miêu. Cô sáu thêm miếng nữa đi. Đây đưa sáu miếng đây. Con ngồi con dở hả? Miêu ngồi miêu dở mua giấy mặt miêu hả? Quay mặt bên kia coi, cô sáu coi coi quay bên kia qua. Quay quay một coi đây. Cô sáu coi coi đẹp không? Ồ đẹp quá ta, miêu vợ, miêu dáng đẹp quá ta. <laughs> ờ ơi miêu làm gì đó <laughs> miêu làm miêu lụm cái tờ đó miêu hồi dán đầy mặt miêu gỡ mà gỡ hả miêu gỡ hết hả cỡ hả <laughs> không người làm gì Miu gì vậy sao vậy đi đâu con mình lắp ráp đi con là cho lắp ráp đi ừ Miu chơi đi Miu chơi đi Miu ơi Miu ơi Miu ai cho ra ngoài đâu mà ra ai cho ra ngoài đâu Sao không? Không được Kẹt tay, kẹt tay, kẹt tay Mèo Kẹt tay Ẩm mèo, ẩm vô, ẩm vô Đặt mèo bây giờ Vô Đánh liền nó ráp nè Đánh liền nó ráp á Không có ai ăn hiếp miêu nghe quýnh tới đó Pin à nhà đi đi đi nhà ạ